Vâng, buổi chiều ngày hôm nay thì em lại à, cập nhật và gửi đến cho quý vị cũng như là mọi người và khách hàng chúng ta một căn nhà của đường nhánh của đường à, Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Cầu Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Và đây là một căn nhà mặt tiền à, đường hẻm thông này. Và căn nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 3m2 và độ dài là lên đến à, 9m và được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu như quý vị. Nhà mình thì nhà một sẹc và một trục của đường nhà nhánh của đường Lê Văn Thọ và ngay sát đến lại khu vực công viên làng hoa nha và chạy đông tây nha quý anh chị căn nhà mình đây thì à, nhà xây mới và cũng như là nhà thì à, xây dựng một trệt một lầu nha với công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và có khu vực ban công đường trước, khu vực à, phơi đồ và giặt rũ ở khu vực đường trước của căn nhà mình nha quý vị. Một căn nhà với xây dựng khá là đẹp này và với diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là lên đến 9m, gần 9m nha quý vị. Và đây là khu vực vị trí con đường này Và một con đường à, rộng lên đến khoảng à, uh, 6 mét và một con đường thông nha Gia đình mình có thể là vừa mua ở hoặc là mở văn phòng làm công ty Cũng là kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm Cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha Ở đây thì à, gia đình mình có thể là mua để cho thuê cũng được nha quý vị Cũng có thu nhập như căn nhà này thì gia đình mình cho thuê khoảng tầm cỡ từ uh, 8 đến 10 triệu nha Một tháng nha quý vị Và đây là con đường ngược lại này ở bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có cái con đường thông và đường lớn rồi và đường trước nhà chúng ta là một con đường à, rộng như quý vị Đường này thì đường à, đến à, uh, 6 đến 7 mét nha Với xe hơi xe tải thông nha Quý vị với căn nhà mới và có sổ hồng riêng Cũng như là giấy tờ và pháp lý đầy đủ hết cho gia đình mình rồi Mua bán thì sẽ được gia chủ là bao sang tên và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với chào bán chỉ có hơn 2 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị. Nhà mới và có sổ hồng riêng cũng như là pháp uh, tờ và giấy lý đầy đủ hết cho gia đình mình rồi nha quý vị. Nhà này thì anh chị uh, mua cũng như là cho thuê hoặc là mua để uh, cho con em cũng như là mở buôn bán về những các cái mặt hàng online cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị. Một căn nhà với xây dựng một trệt và một lầu khá là đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và căn nhà này thì đang được gia chủ chào với giá bán chỉ có 2 tỷ 950 triệu đồng thôi. Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng thêm nha. Một căn nhà phải nói là rất đẹp và tuyệt vời. Và nhà mình là một sẹc và một trục của đường à, Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường này. Nhà mình thì à, có hướng chính là hướng đông như quý vị, thuộc mệnh thông Thủy là đông tứ trạch. Và với à, vị trí này thì gia đình mình có thể là vừa ở vừa kinh doanh, buôn bán, đa ngành nghề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 Khu vực đây thì à, gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng khách và khu vực để xe máy ở bên dưới. Đấy, và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led cũng như là những các cái đèn chiếu sáng cho căn nhà mình. Đây là một mẫu nhà cực kỳ là đẹp nha quý vị. Và nhà mình thì có diện tích là ngang 3 m hai và độ dài là 10 uh, à, độ dài là 9m nha, 3 m hai dài 9 và thì uh, sổ cũng như là công nhận đủ luôn nha quý vị. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 2 tỷ 950 triệu đồng. Một căn nhà đã được gia chủ lo tặng nội thất kèm theo từ những bộ sofa trên bàn ăn cũng như là có giường tủ và bàn trang điểm kệ để tivi rồi để đủ hết rồi nha quý vị thì à, những ai đang xem và quan tâm đến những cái căn nhà và với à, mức phân khúc dưới 3 tỷ và nằm trên con hẻm à, xe hơi xe tải thông thì quý vị có thể là, là xem sơ qua về căn nhà này liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và di chuyển đến khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có cái không gian cũng như là khu vực phòng bếp của căn nhà mình này bên dưới thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái phòng vệ sinh và có khu vực à, bếp ăn thì à, được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn 4 ghế này quý vị. Đây và có không gian phòng bếp luôn. Bên trên thì à, có quạt trần và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái um, viên gạch và kèm theo là những các cái giấy dán tường rồi. Đấy và căn nhà này thì xây dựng một trệt một lầu khá là đẹp và một vị trí thì con đường lớn cũng là đường xe hơi và xe tải ra vào căn nhà mình khá là rộng nha quý vị. Đấy, với những ai đang à, có nhu cầu mà mua cho mình căn nhà với à, chỉ hơn 2 tỷ đồng và dưới 3 tỷ thì có thể là xem và tham khảo ngay căn nhà này nha quý vị. Đây là khu vực à, toàn bộ những các cái không gian, khu vực ở bên dưới tầng trệt và bên ngoài của căn nhà mình nhá. Một căn nhà nằm trên vị trí ngay sát bên với lại khu vực công viên Làng Hoa và chạy Đông Tây. Và di chuyển lên khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên nha quý vị. Khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương và tay vịn bằng những các cái thanh sắt và cũng như là những các cái lan can thì được làm bằng sắt luôn nha quý vị khu vực cầu thang thì ờ, chủ nhà có gắn thêm hệ thống đèn led nha và đây là khu vực phòng ngủ đường sau này và được gia chủ tặng giường kèm theo là những bức tranh và có những các cái ờ, đèn trần trang trí ở không gian khu vực phòng ngủ căn nhà mình và đường sau thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với cửa lùa này quý vị Đấy, và với căn nhà là ngang 3m2 và độ dài là 9m và xây dựng một trệt một lầu hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh và nhà mới đẹp mua chỉ việc là sách ba vệ ở thôi đây là khu vực không gian phòng ngủ đường trước phòng ngủ rộng hơn nha quý vị và với căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 2 tỷ 950 triệu đồng nhà mới và có sổ riêng cũng như là giấy tờ và pháp lý đầy đủ hết cho gia đình mình rồi mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị và khi mua thì sẽ được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng cũng như là bao sang tên cho quý vị mình luôn nha một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và tuyệt vời nha Căn nhà với diện tích cực kỳ là hợp lý và à, giá cũng à, mềm này quý vị Khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có khu vực để máy giặt cũng như là khu vực ban công để phơi đồ nha mọi người đấy, Và bên trên ban công thì à, đấy, được gia chủ là ốp những các cái gỗ rồi và có những các hệ thống à, đèn led đèn chiếu sáng rồi nha quý vị và đây là vị trí à, trước của căn nhà mình này đây này ở bên trên em đang quay xuống bên dưới nha cho quý vị khách hàng cùng xem và tham quan nha quý vị con đường rất là lớn này một cái đường rộng lên đến 5 à, đến 6 mét và đường thông và toàn bộ khung cảnh của căn nhà mình thì à, toàn nhà lầu không thôi nha quý vị Đấy, thuận tiện gia đình chúng ta vừa mua ở hoặc là mua để cho thuê nha một căn nhà với phân khúc chỉ hơn à, à, 2 tỷ và dưới 3 tỷ là quý vị có thể là sở ngay căn nhà đẹp rồi và với vị trí nằm ngay à, sát bên làng hoa và chạy đông tây một vị trí phải nói là quá đặc đẹp và à, khá là đắc địa nha và trong video của đến đây cũng như là cuối của video rồi Thì à, em cũng quay sơ đến đây thôi Thì à, quý vị khách hàng chúng ta xem và cảm thấy quan tâm đến căn nhà này Và muốn mua thì à, nhấc máy về liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha Và trong video của đến đây cũng xin à, kết thúc và xin khép lại cho những video sau Xin chào và xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại